hai trái này vừa chín nè cho mình hai trái này hai trái nói chung thì nó cũng dễ hái các bạn đây trái này chín nó dần ươm luôn rồi đây các bạn hai trái ha mình sẽ hái hai trái này đem lại thằng biếu uh, ờ, cho bà ngoại ngoại ăn thử nha rồi ngoại ơi sao anh đang làm gì vậy cây ờ, chín mấy trái đem lại cho ngoại ăn nè biết cái gì không không, biết thì hả đó giờ không biết luôn hả rồi đoán thử đoán đoán người ta gì đi Sake, ma hả cái ừ. này ta vú sữa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 đó ha thì à, sẵn tiện hôm nay nó chín á mình ra mình quay quay cho các bạn xem luôn bởi vì mình mình hái à, mấy trái à, sẵn lại mình à, biếu bà ngoại mình luôn các bạn bà ngoại mình nay cũng gần 80 tuổi rồi thì cũng già sống một mình thì ngoại từ trước giờ ngoại cũng không biết tới cái trái vú sữa hoàng kim này nó như thế nào các bạn để mình đem lại mình cho ngoại ăn thử ngoài biết không mà ngoại nhận diện được cái trái này không các bạn giờ mình sẽ hái đó rồi mình đem lại mình biếu bà ngoại mình nha đó. rồi mời các bạn theo dõi video của mình ha mình kiếm thế nào nó nó gần chín với các bạn đây mình rờ hai trái này gần chín nè rồi mình hai trái này hai trái đi nói chung thì nó cũng dễ hái các bạn này trái này chín nó dần ươm luôn rồi nè hai trái này còn cái kia thì để lại đây này đây các bạn hai trái ha đây, cái cây lúc sữa mình nó chín ờ, có 6 trái à hôm trước chín một trái mình thấy rồi giờ còn lại hai trái hai trái để lại bé khang đó mình sẽ lấy hai trái này đem lại thằng biếu uh, cho bà ngoại ngoại ăn thử nha ok các bạn ơi thì uh, nhà của mình cách à, nhà bà ngoại à, cũng khoảng à, hai căn nhà bạn đây thì nhà bên đây là nhà của anh ba mình bên đây là nhà của ông anh đó để mình đi lại nhà ngoại mình đem mấy trái vú sữa này là cho ngoại ăn thử nha đó giờ ngoài cũng không biết cái này là trái gì luôn nữa đây đây là lỗ phía trước nhà mình ha để mình đi lại trước nhà ngoại đây nhà ngoài ở cái chỗ này nha ngoài giờ chắc đang ngủ trưa thì ờ, đâu không thấy ngoài à, thì ngoài có một mình kế bên là nhà ông cậu của mình ở đây cũng nhà cậu luôn ha ừ. ngoại ơi đâu rồi đang làm gì vậy cây ờ, chín mấy trái đem lại cho ngoại ăn nè cái này cái gì ạ biết cái gì không không không biết thì hả Thiệt. đó giờ không biết luôn hả đâu đoán thử đoán đoán người ta gì trái kê hay trái lũ gì đây đi kim ma hả ừ. cái này tới vú sữa vú sữa hả hồi đó ừ. giờ không có ăn ăn thử rồi ừ. này chín chưa hả chín chưa chín rồi đó để con lấy dao con cắt ra cho ngoại ăn thử có dao nhỏ không ngoại nó lấy dao này đi như ra ngoài đây nè à, cắt thử à. để bạn này đấy bạn có cái kim lấy mày trồng hả ừ nay trồng năm mấy mới có trái đó ăn thử là ngon không hổng à, chín trái con ăn rồi này nó mới vừa chín giới à giống tới vui sữa không ừ. Ừ, đây là cái hộp của nó nè cái này cũng mềm ăn được đó mẹ ngoài cắt ra ăn thử thôi ăn thử à, đánh giá thử à, tầm ngon không tới chín cây ngon lắm á không ăn ừ. trái rồi thấy ngon Được không? Được. Ngon không? Dưới sữa hoàng kim đó nha. Đó giờ không biết trái này luôn hả? Đâu biết, đâu có ăn đâu biết. Gốc nó Đài Loan, có từ Đài Loan đó. Có thăm bạn con nó nó bán cho con hai cây chậm, ngay được số trái à. Chín hết trơn rồi, đẳng còn mấy trái chín nữa. Ăn hái bà cho bà mấy trái ăn thử nè còn trái trỏng ờ, để ờ, sợ nó chưa chín tới ngoài lấy trái trái trỏng ăn từ từ luôn ngạn luôn đi cái cây con ăn rồi một giống một vú sữa quá ha này nói vú sữa mà vú sữa mà vú sữa Đài Loan đấy hả vú sữa Đài Loan đó vú sữa Hoàng Kim đó ừ. bỏ học nha đừng ấy học nha đấy nãy giờ ăn cơm nước gì chưa cơm trưa hả ừ không rồi sáng ăn gì rồi cơm cơm gì nay có ông vô ông xịt thuốc rồi vậy nhậu hả <laughs> ngon không dạ. không không ngủ trưa giấc đi nãy đi chơi chạy ngang thấy mà ngoài ngủ trưa mà nằm đấy chứ ngủ trưa gì ừ. không có ngủ trưa trời đất ơi cái đồ làm rồi đồ cầm vậy đó hả ừ có ờ, cái này là cái ờ, cái máy quay của con ừ ngồi vậy ăn đi thấy được không đó giờ không biết cái này luôn hả lần lần đầu tiên luôn hả nó, nó giống với sữa ngoài đưa vào đây con cắt cho đưa vào đây con cắt ừ thì này nó cũng giống nhưng mà nó giống giống y hệt như uh, trái uh, ờ, lekima thôi nó vàng vàng đây nồi cơm mua sẵn ra ngoài để ngoài nấu bếp ga có hết tủ lạnh nha à, gãy phần các bác rồi để mà đi về nhà các bạn ơi mà con về nha ngoại bây giờ à, chuẩn bị về nhà rồi thôi chắc mình cũng xin phép dừng video đây ha mới chào các bạn nha